tới nữa rồi tới nữa rồi quý vị ơi thánh vào qua tới rồi thánh vào qua tới nè lui xe lại đây luôn nè lui xe lại đây nè lui xe lại chỗ xe tải này nè đang xẻo qua cho bên ờ, cồn khương để cho em gái của mình với ờ, người em này nó phát phụ cho bà con bên đó tại vì anh em mình đi phát không kịp á bởi vì ờ, mình gửi đây cho đi phát phụ lại vô ra lại thảy ra qua phụ ơi toàn ơi đeo khẩu trang vô lại thảy ra qua phụ đeo khẩu trang vô rồi thảy qua đi chắc hết qua chắc nào cảm giác thấy chán thì thôi à, giờ đầu đường em nổ số nữa không nổ số nữa rồi hả ừ hết luôn á ờ cứ chắc qua đi chắc rồi cảm giác mà thấy uh, ok rồi thì Ngân. trời ơi anh anh xe em đó anh thấy nào ok là được chiếc xe này nhỏ hơn phải không ok anh này xe nào ok anh nói xe em chạy xe mà anh ok là được em là cái gì cũng không ok đâu cái này anh mới tưới nước á dạ, mới dạ. tưới nước lên sợ nó héo á mới tưới nước lên để cho nó ờ, tươi giữ giữ tươi cho tươi lâu tí xíu vô sẵn luôn rồi đó dạ, dạ. về là cứ phát thôi cho nó tiện đẩy lên xe thồ là quốc tế cái xe gì anh bển đó dạ xe, xe ba gác xe ba gác đó ừ dạ, cái này à, cũng à, cả trăm phần à chắc hết qua đi cho anh nó chia anh cho anh số đỏ nữa chắc hết đó qua luôn đi chút xíu chút xíu nữa à, con bé nữa qua nữa chia cho con mới nữa chắc hết xe này đi rồi chút nữa mình chắc bé kia rồi ông trọng còn nguyên đóng nữa có mấy trăm phần nữa kìa qua giờ số đỏ qua về là như là em vô số cho đóng mới Trời ơi, giọng dân đông lắm mà. Đúng rồi mà không đủ. Này mà là giờ nó phong tỏ ngoài đường luôn đó. Này đó cái chỗ nào tại vì chỉ có em bên bển khu bên bển em mới gành thôi, em với Ly nó gành dạ. bển chỗ nào phát rồi, chỗ nào chưa, còn anh mà ban qua anh đâu biết phát cho ai đâu. Anh nói ban qua cậu có ngàn phần. Ngàn phần chưa đủ nữa hả? Thì đó bởi vì giờ cái khu bên còn Khương anh có muốn hỗ trợ thì anh nhờ em với Ly phụ qua hỗ trợ gì được cái gì đó. Qua phùng mà anh giống mặt luôn mà. Trời ơi, giờ nhiều cái mây cung đi không biết đường mà đi luôn chắc hết xe nó qua luôn đi sang xe nó nó ngang ngửa với xóm chài bển à này uh, cũng uh, cả trăm mà trăm hơn á ừ, mấy trăm á hai có hai trăm á ồ cũng em à đời quăng được quăng cho ông ông nói hôm qua đồ đó của anh á em quất cho mấy ông nhờ mấy ông đi phát giùm luôn giờ thiếu bây giờ tự nhiên té ngang cái bị nổ số đang nhân dây nữa kìa trời ơi gầu mới hồi sáng mới nổ dưới bên đồi xong giờ, giờ nổ đầu đường luôn cái đồ đường luôn rồi. Cái đồ rồi. Giờ găng găng ngoài đường luôn á. Ờ găng ngoài đường luôn. Đó chuyện nha. mà thà thà như vậy đi test cho ra hết trơn mấy ca ngoài cộng đồng rồi để khoanh dùng để cho bà con mình có thể chờ, trở lại cuộc sống như xưa giảm chỉ thị được thì càng đỡ còn số 15 chứ để mà 16 nhiều hoài chết hết à Hùng nó cũng thấy không Bùng ra thấy cũng cũng dữ lắm mà giỡn à giỡn hoài Dạ đi mình Dương không có chứa nữa Không có, giờ Bình Dương đuổi về Mới <laughs> nãy à, em là em đưa cho mấy anh công an lên xung kích mà nó ừ. bắt nó xuống hô đỏ Chứ không thể nào mà tưởng tượng nổi chứ Đâu có, có ngàn hậu Đúng rồi, nhiều lắm Rồi, ok, okay Sang xe Nội trong khu chợ không muốn mệt Bữa nay, bữa nay là vô sẵn luôn đấy không Chơi fan vô gì cho nó tiện về phát cho nó lẹ rồi vòng bên kia mình chở cái của mình lên còn bên đây bên đây là của anh em bên đây chuẩn bị uh, lên lui về đó của anh em mình ở đây bữa nay anh em mình sẽ ờ, bổ sung thêm mỗi phần quà là sẽ có nước tương cho bà con luôn đây đây hồi nữa mình lên luôn gạo thì à, mạnh thường quân mới tặng thêm 500 à, kg bê cái bánh rồi bê cái bánh rồi đây mỗi phần quà ngoài uh, mì với uh, trứng anh em mình hôm nay sẽ hỗ trợ thêm cho bà con mình một chai nước tương nữa kèm theo đây chở gạo theo luôn giờ anh em mình à, chuẩn bị à, lên lên gao lên đồ và đi à, phát cho bà con rồi một người lên xe chất gao lên chất lên lại rồi đang nặng mụn luôn <laughs> đang nặng mụn luôn bé thỏ ê bé thỏ không đeo khẩu trang liêu liêu hello hello mọi người giờ tới phiên anh em mình chất này lên nha rồi bay luôn nha hẹn chia sớt qua cho bà con còn à, một hồi nữa thêm một à, người em nữa qua nữa để chia bớt chắc đầy xe còn nhiêu đó thì dồn cho bé đó để về à, phát cho mấy vùng lân cận ở khu vực phong tỏa ở bên mé bên an khánh đây nè giờ nhiều nhiều quá anh em mình đi phát không kịp you.